đây là tiết mục múa trên này cả hai của những ca từ thì là thế này đó đây là cả các cụ có các cụ đến từ tỉnh nào đấy một chương trình rất là hay <laughs> rất là vui và chúng ta chúng ta nhóm Việt Cao luôn à, đội nốt của ở câu lạc bộ này